thánh chửi, thần y, danh hài và các ngôi sao đang lặng. Gần đây, dư luận ồn ào về câu chuyện thần y võ Hoàng Yên đang bị thánh chửi Nguyễn Phương Hằng, CEO của Đại Nam, vợ đại gia Dũng Lồ Vôi, tố cáo dùng bùa ngải để lừa đảo, hồng chiếm đoạt tài sản. Theo bà Phương Hằng, 14 năm qua, ông Yên đã hành nghề lang băm, lừa đảo nhiều người cả trong và ngoài nước, làm họ tiền mất tật mang. Bà còn tố cáo một số nghệ sĩ đã ẩn danh nói xấu mình để binh vực cho ông Yên. Bà Phương Hằng cũng lên án danh hài Võ Hoài Linh không chỉ vì đồng bóng mà 6 tháng qua đã im đi gần 14 tỷ đồng Việt Nam mà những người hảo tâm đã ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, về pháp lý, phải chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự thật. Nhưng nếu sự thật được phanh phui, thì đây là tiếng chuông cảnh tỉnh về một nhóm lợi ích có bóng dáng một giáo phái tà đạo mà chính bà ấy là nạn nhân này đang làm thay đổi cuộc chơi Game Changer. Các loại siêu lừa Tuy lừa đảo không chỉ có ở Việt Nam mà nước nào cũng có, nhưng ở các nước văn minh, họ thường lừa đảo chuyên nghiệp hơn siêu lừa Benny Madoff bị bắt vào tháng 12 năm 2008 sau khi công ty quản lý tài sản mà ông ta điều hành ở Manhattan, New York bị cáo buộc lừa đảo bằng mô hình kim tự tháp Ponzi với số tiền lên tới 65 tỷ đô la Mỹ. Nhưng ở Việt Nam, họ thường lừa đảo dân chúng một cách thô thiển hơn như một đặc thù riêng. Hai năm trước, siêu lừa Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Liên kết Việt đã bị tuyên án tù trung thân. Theo Viện Kiểm soát, từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 11 năm 2015, Lê Xuân Giang và các đồng phạm đã sử dụng mạng lưới bán hàng đa cấp gồm 34 chi nhánh và đại lý tại 27 tỉnh thành, chiếm đoạt 2.090 tỷ đồng Việt Nam của hơn 68.000 người Giang và đồng bọn đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ngộ nhận rằng liên kết Việt là công ty của Bộ Quốc phòng và tổ chức lễ đón nhận bằng khen giả của Thủ tướng Chính phủ Lao động ngày 23 tháng 12 năm 2020. Trước đó là vụ nhà báo quốc tế Lê Hoàng Anh Tuấn phạm tội lừa đảo. Tuấn vốn lái taxi nên được nhận vào làm lái xe ở Cục Phòng chống tham nhũng, thanh tra chính phủ. Vì quen với Chủ tịch Hội Luật gia và Hội Nhà báo nên Tuấn được kết nạp vào làm hội viên và đã thỉnh giảng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tuấn còn làm trợ lý cho ông Võ Kim Cự, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, năm 2016 với danh nghĩa Viện trưởng Pháp luật và Kinh doanh thuộc Luật Hội gia Việt Nam. Tuấn định ứng cử vào Quốc hội VUV 19 tháng 5 năm 2019. Người Việt lừa đảo không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Năm 2016, cô gái Lê Mỹ Trúc bị bắt ở Sydney, Australia và bị tuyên án 18 tháng tù treo vì tội lừa đảo với số tiền là 466.000 đô la Úc, khoảng 8 tỷ Việt Nam đồng. Trên 300 du học sinh người Việt ở Sydney và Melbourne là nạn nhân của trang Facebook Vi Vitran, bán vé máy bay giá rẻ trên mạng các nạn nhân bị lừa do mua vé máy bay giá rẻ mà không thẩm định, theo báo Thanh niên 10 tháng 8 năm 2016. Gần đây, các vụ lừa đảo ngày càng nhiều với phương thức đa dạng hơn, kết hợp truyền thống với công nghệ cao nên càng khó đối phó. Được cảnh báo thường xuyên như một hiện tượng bình thường mới, new normal, Năm 2020, tiếp theo thiên tai là đại dịch Covid làm cho nền kinh tế suy thoái, càng tạo điều kiện cho bọn lừa đảo hoạt động. Người ta nói quan tham thì dân gian, nên tình trạng buôn gian bán lận không có gì lạ. Các siêu lừa như Lê Xuân Giang, Lê Hoàng Anh Tuấn hay Võ Hoàng Yên là những kẻ mạo danh imposters, thu hút được rất nhiều người tham gia và trở thành nạn nhân, bao gồm doanh nhân, trí thức và văn nghệ sĩ – trong giới đầy tin Việt, fake news, nửa thật nửa hư half truth và hậu sự thật post truth mà Yuval Noah Harari đã cảnh báo các YouTuber bẩn đã mọc ra như nấm, thao túng thông tin và làm nhiều người dễ ngộ nhận. Theo bà Phương Hằng và dư luận trên các trang mạng, thần y Võ Hoàng Yên và danh hài Võ Hoài Linh đã thao túng một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia vận dụng các phương thức truyền thông như bùa ngải và hiện đại như truyền thông mạng xã hội nên khó nhận dạng và đối phó. Điều đó vừa phản ánh sự phân hóa của cộng đồng, vừa bộc lộ hiện trạng dân trí của đất nước. Tuy đã có nhiều bài viết về dân trí nhưng có lẽ là chưa đủ bài học truyền thông và dân trí. Trong khi cộng đồng người Việt khó đoàn kết và hòa giải thì lại dễ chia rẽ và phân hóa theo vùng miền hay phe nhóm. Trong khi người Việt coi nhẹ những vấn đề cốt lõi thì lại coi trọng những vấn đề vụn vặt. Họ thường lẫn lộn hệ quy chiếu làm thước đo giá trị nên dễ ngộ nhận. Trong khi bị người khác lừa, họ lại thích lừa người khác và tưởng mình khôn ngoan hơn. Đó là một nghịch lý làm nhiều người tin tướng và khôn nhà giải trợ. Tuy có nhiều nguyên nhân, nhưng có ba nguyên nhân chính. Một là dân trí thấp, làm nhiều người Việt không chịu lắng nghe để học hỏi nên dễ nhầm lẫn. Hai là giáo dục và đào tạo có lỗ hổng lớn. Làm nhiều người Việt không có tư duy độc lập và thiếu phản biện nên dễ chấp nhận Ba là truyền thông yếu kém, làm nhiều người Việt ít được giao lưu với thế giới bên ngoài và thiếu kinh nghiệm quốc tế, international exposure nên dễ bị lừa. Thực ra, chất lượng của một cộng đồng trí thức hay văn nghệ sĩ không phụ thuộc vào số giáo sư tiến sĩ hay nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân dân mà phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm của họ đóng góp cho xã hội. Cũng như vậy, chất lượng của một thầy thuốc hay lang băm phụ thuộc vào số người mà anh ta cứu sống hay làm chết oan. Nghe nói hàng chục người đã chết dưới tay thần y Võ Hoàng Yên, nếu đó là sự thật thì phải truy tố như một tội ác. Cuộc chiến đầy kịch tính giữa thánh chửi Phương Hằng với thần y Võ Hoàng Yên và danh hài Võ Hoài Linh cùng một số ngôi sao không chỉ phản ánh sự phân hóa cộng đồng mà còn bộc lộ thực trạng văn hóa và dân trí của giới showbiz. Đằng sau hào quang của các ngôi sao showbiz là một khoảng tối của dân trí thấp, trong đó bà Phương Hằng nổi lên như một hiện tượng truyền thông trong một xã hội dân sự đang hình thành. Tuy bà sử dụng truyền thông mạng, lá cải, nhưng nó ngày càng hữu hiệu và có tác động tích cực. Theo các chuyên gia, bà Phương Hằng không chỉ là một doanh nhân giàu có mà còn là một người giỏi truyền thông để lôi kéo và thuyết phục đám đông. Bà đạt được 4 concept về truyền thông một tỷ lệ cao. Đó là thứ nhất nổi tiếng, thứ hai có tài sản lớn, thứ ba biết kiện cáo, thứ tư biết bật mí. Bà phát động cùng lúc hai cuộc chiến, một cuộc chiến truyền thông phương tiện và hai cuộc chiến pháp lý mục đích. Bà biết lồng ghép các thông điệp truyền thông đúng lúc, đúng chỗ và đối đầu với giới showbiz làm phương tiện để đạt mục đích chơi tất tay. Trong một cuộc chiến đuổi cùng diệt tận, bà Phương Hằng biết chơi cờ, đưa mình vào thế bị bắt nạt, họ ăn hiếp em để đối phương bộc lộ điểm yếu ai sập bẫy ai nhằm phân hóa đối phương đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Để có chính nghĩa, legitimacy, bà biết chiếm lĩnh điểm cao, positioning là yêu nước và đứng về phía người dân để thế thiên hành đạo như Robin Hood, Bà biết cách khai thác điểm yếu của đối phương như hiệu ứng bày đàn để công kích họ đúng chỗ, tạm ứng niềm tin, đánh tráo khái niệm. Trong một livestream dài 3 tiếng đồng hồ tối 25 tháng 5 năm 2021, bà Phương Hằng đã cùng lúc thu hút được nửa triệu người xem, một kỷ lục rất cao. Theo các chuyên gia, bà nổi lên như một ngôi sao truyền thông và showbiz có tài, đang làm chủ cuộc chơi và dẫn dắt dư luận. Trong khi các netizens gọi bà Phương Hằng là thánh chửi, thì ông Dũng lò vôi gọi vợ mình là một chiến binh. Đó là một nữ chiến binh xinh đẹp, thông minh và dũng cảm. Tuy bị đám đông súng vào tấn công, nhưng bà Phương Hằng vẫn bình tĩnh livestream một cách chuyên nghiệp, với phong cách tự nhiên, tự tin và nữ tính, sẵn sàng thách đấu với đối thủ núp lùm, sau khi hạ đo ván, knock out thần y Võ Hoàng Yên và danh hài Võ Hoài Linh, chắc Thánh chuỗi không còn đối thủ. Có lẽ vì vậy mà ông Dũng Lò Vôi đã tin tưởng chống lưng cho vợ và nhường cho bà làm tổng giám đốc CEO của Đại Nam. Lời cuối, cách đây hơn một thế kỷ, trong khi cụ tản đà than, dân 25 triệu, ai người lớn, nước 4.000 năm, vẫn trẻ con, thì cụ Phan Châu Trinh đề xướng khai dân trí như tư tưởng khai phóng để quốc gia khởi nghiệp. Trong khi Nhật mở cửa canh tân thành công và cất cánh thành cường quốc sau thời Minh Trị, Meiji Restoration, theo thoát Á luận của Fukuyawa Yukuchi thì Việt Nam vẫn bế quan tỏa cản nên trở thành thuộc địa của Pháp. Đến nay, Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ, chưa thoát khỏi ngã ba đường, thậm chí vẫn đang tụt hậu. Liệu Việt Nam có thể phát triển nếu vẫn nhốt những người như Trần Huỳnh Duy Thức và thả Rông Võ Hoàng Yên? Nay bàn về dân trí là hơi muộn, nhưng muộn còn hơn không. Việt Nam không thể tiếp cận công nghệ 4.0 nếu vẫn theo hệ quy chiếu 0.4. Triết gia